Vâng, đó chính là chiếc Vertu Active Một phiên bản cảm ứng đẳng cấp nhất của Vertu Không phải tuyệt vời về thương hiệu Không phải tuyệt vời về à, sự đẳng cấp trước giờ Mà khách hàng sẽ rất tuyệt vời khi được sử dụng nó về chất lượng đàm thoại Tuyệt vời Về chế độ âm thanh loa nghe gọi của nó rất là to, rất là trong trẻo Về thương hiệu thì quá tuyệt vời về đẳng cấp rồi hiển nhiên về mẫu mã thì rất độc và lạ rồi sang rồi thì tính năng tuyệt vời nữa rồi thì hội tụ đủ những yếu tố để thể hiện một sản phẩm luxury đẳng cấp tu trong hộp thì có một cái hộp về sổ sách của nó đây đây là một cái thẻ chính hãng Vertu đầu tiên là một cục sạc rất là to new và một cục sạc nhỏ hơn gọn hơn để dự trù